ab.

tệ tạm tệ tệ nam chỗ âm tự nhiên tệ ok trộn ăn khó lắm em thể chỗ bảo không à bị bạn đã bao bị ương body, body, that